Hey, xin kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé Rất là lâu rồi em câu không lên video cho tất cả mọi người xem Thì hôm nay à, cũng bảo là không lên nhưng mà lâu lâu rồi thì muốn à, trò chuyện với tất cả quý anh chị và giới thiệu cho à, à, tất cả mọi người hai con, ba con dao hai con loại nhớ và một con loại to Con to này thì dài 31 em câu làm để mình dùng nhé Nên là con này thì cũng bọc đồng như hai con này nhưng mà em lấy cái dây co để mình bọc ở đây cho nó dễ cầm để mình dùng nhiều để đỡ bị đỡ bị giáp bỏng tay các anh chị đó ba con thì uh, dao của em câu thì đều có bây giờ là mình đều làm dây để đeo như này hết rồi nhé làm dây đeo này vỏ nhọn à, có một số anh chị cũng yêu cầu làm vỏ vuông và làm dây mây đan dây mây thay vòng đồng này đó nhưng mà câu thì câu không biết đang đang đi học với lại cũng không có dây mây đây cho tất cả mọi người xem cái lưới dao nhé Đấy. lưới dao này dài 31 chiều rộng của nó là 5,5 gì đấy 5,5 và cái dày độ dày của nó là 7 ly độ dày chỗ dày nhất ở đây là 7 ly xong nhỏ dần về mũi đó thì à, cái dao này là dao cũng không đều cũng không ờ, không đều lắm nhá quý anh chị nhá đó. con này là 31 cm dài 31 tính cái lưới dao còn cái cán dao này thì có lúc thì được khoảng 14 có lúc 13 phân dưới nó dài như này để vừa tầm mình cầm thôi nó còn thường một đoạn này nữa đó đây là con dao uh, to thứ nhất đây là con thứ hai đều có dây đeo và đồng xu hết nhé quý anh chị nhé rất là nhiều anh chị uh, yêu cầu là làm thêm đồng xu nhé đó đây à, lưới dao thì nó cũng dạng dạng như nhau có con thì nó cong hơn có con có con thì nó thẳng hơn một chút thôi chứ không phải là dập khuôn hay là mình không làm điều giống nhau nhé quý anh chị nhé nhiều lúc thì uh, mình đặt thẳng nhưng mà làm được cong nhiều lúc đặt cong là làm được thẳng đó đây là một em dao 26,5 dài 26,5 chiều rộng là 4,8 và dày là 6 ly độ dày 6 ly đó và con dao uh, thứ ba là tiếp theo là con dao thứ ba con dao này thì à, em câu làm bằng vỏ gỗ thông nhé quý anh chị nhé. Tại vì sao ạ? Vì gỗ thông nó sẽ người ta thích gỗ thông hơn. Pơ mu thì nó hay bị dỉ dao. À, còn gỗ thông thì nó sẽ ít bị dỉ hơn nhưng mà gỗ thông này thì à, nó sẽ nếu mà đi đến những nơi ẩn thì nó sẽ kiểu như là nó cái gỗ này nó sẽ bị à, mục đó quý anh chị à, nó sẽ có một cái lớp gọi là ẩm ẩm lên trên cái vỏ dao này nhưng mà được được cái là nó không làm dao gì nhá không làm úa vàng nhiều đó gì đó đó đây là một con dao dài 26,5 nữa đấy mọi người xem con này mũi nó cong hơn này hai mươi sáu phẩy năm cúng 6 ly và rộng 4,8 gì đấy có vỏ có dây đeo và thường thường thì uh, vỏ dao em câu hay làm lúc ở làm mình chuẩn bị xít đi thì nó rất là chặt nhưng mà đến nơi tất cả quý anh chị thì do thời tiết mỗi nơi một khác cho nên là gỗ này em uh, treo gác bếp nó khô rất là khô rồi đến nơi tất cả quý anh chị thì nó vẫn còn khô hơn nữa nên là cái tình hình lỏng mấy cái vòng ờ, đồng này thì nó không thể tránh khỏi nhá quý anh chị nhá nó như mấy cái này thì làm rất là chắc nhưng mà đến nơi tất cả quý anh chị nếu mà nó có bị lỏng thì mọi người ép ép về đằng à, dưới này còn hai cái ở dưới này thì ép lên ép lên để tại vì làm phần trên này nó rộng hơn mà mình ép lên thôi còn cái à, tay cầm à, chuôi dao này cũng vậy cứ ép hết và về đằng sau thôi và, và câu có chừa một đoạn ở đằng sau này chẳng may sau này nếu mà có bị tụt có bị lỏng thì mọi người cứ ép hết về đằng sau này nhé quý anh chị nhé đó và năm nay thì câu vẫn làm dao như năm ngoái vẫn có cái vòng khâu inox và đằng sau này là đồng à, câu cũng làm đồng nhiều nhưng mà đồng nó mỏng quá mình mua ống đồng thì à, à đắt quá nữa nên là cũng không dám mua vì ờ, tại vì đồng làm nó cũng, cũng không chắc không chắc và không bóng như này đó còn đồng dày thì à, ống đồng dày thì em con vẫn chưa làm đấy vẫn là inox như này cho nó sáng đó thì uh, hôm nay có ba con có bốn con nhưng mà em câu uh, gửi đi một con và một con bé rồi vẫn còn một con mini ở đây nữa em câu vẫn chưa hoàn thiện này đây con này em câu vẫn chưa hoàn thiện đây, dao mini này nhá. Dài con này dài 20,5. À, Chiều dài của lưới dao là 20,5. Cái dao mini này thì con à, câu vẫn còn à, mấy con mấy cái ống đồng đỏ ấy. Thì câu lấy một đoạn này cắt làm một cái ống đồng đỏ đây. Cái này đồng đỏ nhá. Cái này mình dùng chấu ấy, mình uh, xoa qua là nó sẽ bóng ngay nhưng mà nó sẽ không bóng bằng à, mình sử dụng mình sử dụng nhiều thì nó bóng hơn đó ở đây là có con dao à, mini này là bốn con con này vẫn chưa hoàn thiện mấy con này thì câu mài rồi con này thì câu vẫn chưa mài dao số 1 này dao mini này rất là đẹp luôn cái này thì nói chung là mình mang về sử dụng là Ờ, đi làm vườn hay là cho các anh thích đi chơi giá ngoại đi uh, phượt các kiểu gì đó thì mang đi thì nó rất là tiện nó nhỏ gọn và một số anh cũng hỏi câu rất là nhiều là mang dao này có sợ người ta hỏi thăm không thì em nói với tất cả mọi người rằng là nếu mà ở dưới xuôi thì uh, em không rõ nhưng mà ở trên em ấy thì người ta giấu giấu thì không người ta giấu hay là để vào đâu đó chẳng may à, các anh công an người ta nhìn thấy thì à, người ta cũng bảo là đừng giấu như vậy người ta bảo là vũ khí còn mình cứ đeo bình thường thì chẳng sao cả tại vì ở quê và người ta cũng hiểu à, đặc tính ở quê mà đó thì con dao mini này thì giá là 350 nghìn uh, trong đó đã gồm tiền ship tiền dây tất cả hết rồi nhé quý anh chị nhé và hai con uh, dao 26 này ấy, là có giá là 450 nghìn đã gồm tiền ship đã bao gồm tiền ship nhá đó có cả dây đeo và có cả à, tiền ship hết rồi đó còn con to này thì sẽ là 500 nghìn cả tiền ship con to này dài và nặng luôn dài 31 500 cả ship, con này thì 400 dưới còn uh, con mini thì 300 dưới đó, mỗi con uh, à, tranh nhau uh, à, 50.000 đó nếu mà nếu mà mọi người mua thì uh, liên hệ cho em câu nhé em câu sẽ để uh, số điện thoại ở phía góc màn hình hoặc là mọi người bấm vào cái tiêu đề của cái video này sẽ thấy ờ, số điện thoại của em Chrome em câu dùng xuyên suốt từ uh, mấy năm nay rồi vẫn chưa thay đổi nữa. thì uh, cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi uh, video này của em câu đó mọi người có nhu cầu thì liên hệ số zalo cho em câu nhé cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tạm biệt tất cả mọi người à, có một chút lưu ý rằng là năm nay thì em câu cũng không xin được để à, mình à, gửi hàng đến để kiểm tra nhé và trước khi gửi thì em câu sẽ cho tất cả quý chị cái má vận đơn để à, mọi người nhận hàng thì sẽ kiểm tra thấy đúng cái má vận đơn đó thì mọi người mới nhận nhé và cái gói hàng của em câu em câu gói uh, một lớp bìa cắt tông này xong mình gói thêm một lớp cái um, uh, bạt nữa có thể là bạt hoặc có thể là bao xi măng ờ, em câu giặt đi đó nó sẽ có thể là màu trắng hoặc là màu gì đấy đó thì cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhá chúc cho tất cả quý anh chị và tất cả có những giây phút thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân nhá bye bye